chào à, toàn thể anh em đến với mọi miền Bắc Trung Nam thì à, cái clip này Tuấn muốn giới thiệu đến cho anh em đó là bộ đồ soi xuyên qua lắp tài xỉu thì à, lắp thì nhà mình có tất cả các loại lắp nha nắp đen nắp đỏ đấy, hoặc là cái nắp sơn đó, lớp sơn đấy, nắp nào nắp nhà mình đầy đủ hết nắp cống quặn đấy, nắp mà xịt nhang mũi anh em đều có thể soi xuyên được qua thì như ở trên màn hình em thấy đấy thì cái bộ tài xỉu này á là hỗ trợ hoàn toàn hoặc là hột người ta gọi là C1 cái dĩa này cũng dĩa trợ đấy, hột trợ dĩa trợ à, anh em chỉ cần nòn cho mình cái lắp này vào thôi anh em chỉ cần nòn cho mình cái lắp đấy như là lắp sơn này hoặc là lắp làm theo yêu cầu của anh em lắp này thì đều có thể mình sẽ dùng cái bộ sản phẩm và soi xuyên qua mình sẽ dùng à, máy điện thoại của mình bây giờ là công nghệ cao soi xuyên qua đấy, cái máy này soi xuyên qua cái nắp này đấy anh em nhé thì cái nắp này hoàn toàn là không phải lắp camera hột cũng thế hột thì nằm châm không ít hột là hột trợ hoàn toàn hết toàn bộ là hột trợ hết hột trợ hàng là ấy. anh em chỉ cần nòn mỗi cái nắp này vào thôi nòn mình cái nắp này vào thôi là anh em có thể à, giành chiến thắng được cuộc chơi nhé đây anh em nếu không tin đây mình thử coi thử cái lắp anh em này anh em theo lắp hoàn toàn nhá trong sáng nhá anh em nhá không bao giờ có camera hay như thế nào hết đúng không đây cái dĩa thì trong này hột này anh em này mình thử hột cho anh em luôn đó hột trong suốt hột thì hoàn toàn là trong suốt rồi hột là hột chợ mà. hột chợ thì bó buộc nó phải trong này anh em đó không bao giờ đục mà gần màn hình anh em thấy luôn hột trong suốt không có một cái gì hết đó nục lâm thì, thì cái mặt nào nó như mặt nào hết hột chợ mà hột chợ hột trong anh em à, người ta có thua à, người ta cứ đập hột cho người ta đập hột luôn đó dĩa này anh em này dĩa này thì giống kiểu như dĩa ngọc trong hoàn toàn là không có một cái gì hết thì uh, cục hít ờ, lâm châm nước muối cái bộ uh, dĩa hột không quan trọng anh em làm sao miễn sao anh em chỉ cần uh, lòn cái ấy vô được thôi anh em chỉ cần uh, lòn cái lắp vô là ok Đấy, lòn bất cứ một cái lắp nào của nhà mình này vào là ok mấy đi kèm đó là dùng với cái bộ sản phẩm máy soi xuyên qua lắp tài xỉu à, máy này soi xuyên Đấy, hoàn toàn là không có tăng tích gì nhé đây để trên màn hình này anh em không phải cái điện thoại nào cũng soi được à, nắp này tay trái nắp này đặt xuống anh em thấy chưa anh em nhìn thấy gì chưa à, đây nó hơi ờ, quay thì hơi xa mình sẽ zoom gần lại cho anh em thấy luôn cái đây là xỉu này tứ hai ba bốn đây như này anh em thấy rõ hai ba bốn nhá hai ba bốn đây cái tay mình mở cho anh em thấy luôn này mở ra này hai hai bốn xỉu chưa xỉu trăm phần trăm chưa đây ok chưa đấy soi thì cực kỳ nét luôn xỉu nhá nắp tiếp này. để gần này đây cho anh em thấy cho nó rõ hơn hột thì nhà mình có tất cả các loại hột hột chợ hết đàng hoàng hết chứ không có gì này tài hay xỉu anh em nhìn rõ coi đây không phải cái nào qua nha nó là cần cái thành xỉu tiếp lục nhị hai soi lại cái lưới gọi anh em thấy gì chưa hai bốn chưa thì em tới chưa đây cắn này anh em đúng hai bốn giờ đánh xỉu chưa hai bốn xỉu này hai ba bốn xỉu này để gần này anh em thấy luôn xỉu chưa hai bốn xỉu chưa đó đây là để cái nắp đây này để cái nắp này soi thẳng vào cho anh em thấy luôn đó là để sao nhìn thấy gì chưa quá led quá led quá led quá led luôn thì đánh cái gì 10 lút 10 lút đi xỉu nhìn thấy rõ chưa anh em 10 lút đi xỉu ok chưa đấy 10 lút đi xỉu 10 lút xỉu cực kỳ là ok nhá đấy anh em nhìn cho ờ, rõ nhá hột dĩa này không phải là hột dĩa đâu chị anh em chỉ cần nón mới lắp vô thôi đây đây là cái lắp sơn nhá anh em nhé anh em nhìn này biểu tượng của lắp sơn này nở qua rồi này lắp nhang muối này biểu diện của em lắp nhang muối này rõ luôn này anh em này đây mình bỏ đây cho anh em thấy luôn này anh em thấy gì chưa đấy, đấy. nhìn thấy gì chưa đó nhìn này anh em nhìn này hai con tam này ok chưa mở ra cho anh em thấy này hai con tam con nhất này đó đây, nắp đỏ này bây giờ là các cuốn băng keo la lô sửa cuốn băng keo la lô nha anh em nhé không phải điện thoại anh em phải mua điện thoại này anh em nhìn thấy chưa ok chưa lục tài đấy cực kỳ là ok lục nhị đấy. lục nhị như này anh em thấy rõ lục nhị chưa lục nhị ra đây lục nhị nhất xỉu xỉu ba con nhất Đấy. bộ này là bộ soi xuyên qua lắp nha anh em nhé bầu cua tài xỉu sóc dĩa anh em có đều có thể soi xuyên qua được thì à, cái clip này á thì mình muốn giới thiệu đến cho anh em bộ đồ mới nhất để anh em có thể chơi trong tất cả các sòng sới sòng sới lớn hay là hột C1, C2, C3 thì nhà mình tự làm hết nhá. Thì uh, cuối clip này chúc cho anh em luôn luôn thành công với cái bộ môn tài xỉu này nhá.